Vâng, xin chào các bạn, tất cả các bác Và đến với cái video này thì em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện Đó là cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương Và bác nào đã chơi qua cái bộ đồ chơi này nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương này rồi Các bác cũng đã biết cái đồ công chuyện bên trong nó là đồ gì rồi, đúng không ạ? Và các bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn được trực tiếp test hàng Các bác cứ lên cơ sở em Em là Sơn Tài Xỉu ở cơ sở em ở Bến Xe miền Tây còn các bác cứ liên hệ trực tiếp Zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình và với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay nắp tài xỉu âm dương này các bác chỉ cần một bộ nó là nắp và bộ hột thôi đây là một bộ này đó còn mình chơi chén chơi chén nào cũng được các bác nhá với cái nắp này thì các bác có thể làm xanh đỏ tím vàng đều làm được hết bên em đều làm theo yêu cầu của các bác nắp cống một xị hay nắp sơn đều làm được các bác nhá trên nắp này thì em sẽ đánh dấu đây sẵn một chiều tài và một chiều xỉu rồi đây đó khi nào các bác muốn lắc về tài thì mình lắc sang tài và muốn về xỉu mình chỉ cần lắc chiều ngược lại của nó thôi là sẽ về xỉu và với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay gọi là nắp tài xỉu âm dương này thì em có thể khẳng định các bác là chiến thắng đến tuyệt đối tất nhiên là trong tài xỉu thì gặp chén phản thì mình phải chịu rồi đó là phản thế hột thì mình cũng không thể tránh được đúng không ạ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 5 xỉu được chưa ạ khi mà mình muốn lắc về tài thì mình chỉ cần lắc theo chiều ngược lại cầm cái cái chén chuỗi về đằng trước hoặc là mình xoay cái nắp lại đây đó một tài hai tài thấy chưa em thì em sẽ xoay lại xoay này lại cho dễ tiện lắc này ba tài bốn tài